à, vậy mình sẽ kết thúc lúc 9 giờ thì bà con có thời gian đi thoải mái <clears throat> sinh hoạt rồi đó ờ, ngủ cũng được đúng không về ngủ đã luôn tiền nó lạnh đó <laughs> ok ừ, nhắn riêng với các vị ờ, trong internship đừng nghĩ rằng đây là lớp dành cho người mới rồi mình không có cái bỏ túi tôi mong rằng à, cái nhóm hamburger uh, à, không nên nghĩ đây là lớp dành cho người mới bởi vì tôi mong rằng các vị sẽ là những giáo thọ uh, cho Calama sau này thì mong các vị nghe kỹ lại cái lớp này để lấy lấy, lấy đó nền để mà uh, ừ, chuyện xa là sau này làm giáo thọ cho Calama chuyện gần là khi tôi ừ, tan buổi giảng bài con hướng dẫn học nhóm chừng làm được đó dạ yeah, dạ, giúp dùm giúp dùm giúp dùm bây giờ học bạn thì nhiều khi tốt hơn yeah, dạ, học bạn tốt hơn học nhóm và tôi cũng xin nói thêm thì học nhóm ờ, ngoài chỉ có một số người họ tiếp xúc với bạn nên họ thấy thích được tiếp xúc với thầy thứ hai nữa là học bạn thì mình có nhiều thời gian hơn là học với thầy yeah, dạ, học nhóm các vị có thể tin cậy họ tôi thể tin cậy họ dạ rồi bây giờ sáng nay tôi bắt đầu một bắt đầu bài giảng ờ, tổng quát ừ, bắt đầu giảng tổng quát đây là lớp lớp này hay đặc biệt là vừa cho người mới mà vừa để bồi dưỡng cho các vị giáo thọ yeah. Dạ trước hết nói đến thế giới là có hai khía cạnh mà chúng ta phải không phải phải mà thường thường chú ý đến hai khía cạnh đó là không gian và thời gian nghe cho kỹ thế tôn nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung về thời gian thì không có nói rằng thế giới này nó bắt đầu từ lúc nào về không gian thì cũng không nói rằng là cho đến bao xa thì không còn chúng sinh nữa bởi nó có vô lượng vũ trụ nha nghe thì nghĩ cái này về không gian thì không có nói thế giới bắt đầu từ lúc nào không nói đến con gà có trước cái trứng hay là cái trứng có trước con gà mà các ngài chỉ cho biết rằng muốn có trứng thì phải có con gà mái muốn có con gà mái thì phải có, có cái trứng hết chỉ bao nhiêu đó thôi nha chỉ bao nhiêu đó thôi nghe chỗ quan trọng nhất thì ủng ho à, đó là về, về, về thời gian và về không gian ấy nghe cho kỹ thế tôn nói riêng với phật ba đời mười vương nói chung không có nói cho đến bao xa là hết chúng sinh mà các ngài chỉ dạy cho mình biết rằng nghe cho kỹ chỗ này nghe cho kỹ chỗ này tùy thuộc vào cái căn cơ giống nhau bao nhiêu mà chúng ta cộng trú với nhau ở cái khoảng cách xa gần thí dụ như giống nhau nhiều thì làm thân quyến ít hơn chút thì cùng làng xã ít hơn chút thì cùng quận huyện ít hơn chút cùng vùng miền ít hơn chút thì cùng một đất nước cứ như vậy cứ như vậy như vậy thì cứ do cái đời có điểm tương đồng mà chúng ta có mặt ở trong một cái hành tinh trong một cái thế giới nha và trong một thế giới như vậy gồm có một mặt trăng một mặt trời và một ngàn lần mặt trăng mặt trời như vậy nó là một tiểu thiên thế giới một ngàn cái tiểu thiên là một trung thiên mà một ngàn cái trung thiên nó là một đại thiên các vị nghe kịp không để chắc phải nghe lại này tôi không không có nhắc lại nha một ngàn cái trung thiên là một đại thiên và mười ngàn cái đại thiên như vậy nó là một cái địa bàn hoàng dương của một đức phật gọi là phật sát chữ sát đây nói là giết mà sát đây nó là khu vực nó từ tiếng phạn là set ra trên trong tiếng Sanskrit là Setra còn bên trong tiếng Pali là Kheta ừ. Kheta thì cứ 10.000 như vậy 10.000 ờ, 10.000 cái mặt trăng mặt trời nó là một tiểu thiên 10.000 tiểu thiên là một trung thiên 10.000 trung thiên là một đại thiên 10.000 cái đại thiên là một cái Phật sát một khu vực hoàn pháp của chư Phật và cái này nghe cho kỹ có một vấn đề được bỏ ngỏ không nói đến trong kinh điển Pali ừ. không có nói đến đó là bên ngoài cái Phật sát này này còn có bao nhiêu Phật sát khác có bao nhiêu cõi Phật khác trong Nam truyền mà nói và chính từ cái chỗ bỏ ngõ này thì các tổ đời sau nó triển khai là ngoài cái Phật sát này này thì có vô lượng Phật sát khác và tùy vào cái hạnh nguyện của mỗi vị Bồ Tát trong lúc mà tu tu tu tập ba la mật ấy mà khi thành Phật rồi thì cái Phật sát của mỗi vị có những cái nét riêng ví dụ như cái Phật sát của Đức Phật à, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang cái Phật sát của uh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi Phật sát có một cái đặc điểm riêng như đặc biệt cái Phật sát cái khu vực hoàng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái khu vực gọi là ngũ trường ác thế khó khăn cho nên cái cõi mà ngày ra đời nó gọi là cõi Sa Bà mà cõi Sa Bà đó trong tiếng Phạn là Xá Hát Xá Hát Xá Hát đây có nghĩa là tham nhẫn bởi vì ở cái cõi này nó có nhiều chuyện để mình chịu đựng lắm ừ, nhiều nhiều cõi chịu đựng mà tùy cái hạnh nguyện của chư Phật và các ngày chọn cái Phật sát nào nha đó là cái theo năm truyền mà nam truyền chỉ nói riêng là đến cái Phật sát này thôi chứ không có nói nói đến chỉ là hiện giờ có bao nhiêu vị Phật khác ra đời ở các Phật sát khác thì trong năm truyền bỏ ngỏ không có nói đến đó. đó bây giờ tôi quay trở lại bài học của mình tùy thuộc vào điểm giống nhau của mình và chúng sanh chung quanh bao nhiêu mà chúng ta cùng có mặt ở trong một địa phương nhỏ trong một hành tinh trong một uh, tiểu thiên trong một trung thiên và trong một đại thiên và sau cùng mà có mặt cùng chung trong một Phật sát xong chưa đó là tổng quát và nếu mà nói theo trong kỳ điển nam truyền đó thì cứ một cái phật sát như vậy nó giống như một cái ổ ếch vậy ổ ếch các bạn đây có biết ổ ếch ổ ếch nó gồm rất là nhiều cái trứng nó bày nhầy nó một một về như vậy đó. thì một cái phật sát nó chỉ là một ổ ếch thôi mà nó vô lượng cái ổ ếch như vậy còn các vị hỏi nó có bao nhiêu ổ ếch thì đó là một thứ tà kiến vì sao vậy vì khi mình biết rằng ấy, cái sự hiện hữu của mỗi chúng sinh ấy, nó chỉ là một cái khối tổng hợp của danh sắc chớp nhoáng chớp nhoáng xanh diệt chớp tắt chớp tắt thì lúc đó mình không còn tha thiết gì cái khái niệm mà gọi là có đông hay ít xa gần trên dưới đâu ngoài nữa nha ừ, cái đó cái, khi mà mình quan tâm đến cái đó là một thứ tài kiến ở trong sáu hai tài kiến gọi đó là hữu biên kiến hay là vô biên kiến ừ, rồi đó là nói nó tổng quát về cái về thế giới đó ờ, rồi tiếp theo là con đi học là con đem theo nước uống với ho hoài mà đem theo uống nước uống rồi tiếp theo bây giờ cái đó là nói về cái tổng quát về nói về cái cái, cái, cái chi tiết mỗi chúng sinh như vậy nghe kỹ nè mỗi chúng sinh như vậy gồm cái hai một cách căn bản á nó tổng quát là gồm cái hai phần chính mỗi chúng sinh dầu đó là con dồi hay là con ruồi cho đến một cái vị hoàng đế cho đến một vị trời phạm thiên thì chỉ có hai phần thôi đó là danh và sắc sắc ở đây có nghĩa là tham tấm sắc pháp gồm có bốn đại và 24 sắc phụ thuộc đó là phần vật chất hay phần sắc pháp hay là phần xác còn cái phần hồn tức là phần danh pháp phần tâm linh phần tinh thần ấy thì nó gồm có hai cấu trúc sau đây cấu trúc một là tâm tâm chỉ là cái biết ừ, tâm chỉ là biết thôi không có thiện ác không có phàm thánh nha không có thiện ác không phàm thánh chỉ là cái tâm thôi cái tâm cộng với 13 tâm sở trung tính tại sao có 13 tâm sở này bởi vì mười tầm ba tâm sở này nó giống như cái chất dung môi trong hóa chất vậy đó à, chất trung hòa ừ.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 cộng với 25 tâm sở tích cực thì thành ra tâm thiện xem chưa đó, dạ. sáu đèn học tổng quát nha thì trong suốt nhiều kiếp luân hồi nó lâu đến mức mà trong kinh nói sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn là nước trong bốn biển nước mắt mình khóc nó nhiều hơn bốn biển máu mà mình đổ ra do bệnh và do tai nạn nó nhiều hơn nước trong bốn biển trong suốt thời gian đó chúng ta cứ sống vẫn quanh với hai công thức này một cộng 13 cộng 14 một cộng 13 cộng 25 nhưng mà mình phải hiểu ngầm là một cộng 13 cộng 25 thì hơi hiếm mà một mình sống với 14 thì nhiều đây là lý do vì đâu đây là lý do vì đâu mà Phật dạy cơ hội được mang thân người nó hiếm hoi và nó khó khăn hơn là một con rùa mù ở dưới biển mà trong năm trồi đầu một lần mà tình cờ nó nó, nó, nó, nó chung vào được một cái lỗ ván trôi trên biển Đấy, nó khó là bởi vì mình biết đạo rồi mà trong khi một ngày 24 giờ đồng hồ mình xuất bất thiện nhiều hơn thiện à, cái thời gian sống ác nó nhiều hơn thiện không biết bao nhiêu lần à. Đấy. cho nên tuy mình nói là 14 25 nhưng thật ra mình sống với 14 nhiều đây là cái chuyện thứ nhất vì đâu có cái bài kinh rùa mù thứ hai chính vì mình sống nhiều với 14 cho nên ngay cả khi biết Phật pháp thì cơ hội tu tập tinh tấn rất khó rất ít mà đa phần mình sống ở trong trong có thói quen bất thiện cái ác tùng thiện như đăng mà tùng ác như băng làm thiện nó khó như leo cao mà làm ác nó, nó dễ như tuột xuống thấp vậy đó đó là vậy đó không đó là hai thứ nhất là làm người làm, làm mang thân nhân thiên khó thứ hai là để sống trong tâm thiện thì rất khó cái thứ ba chính vì mình sống ác nó dễ hơn sống thiện cho nên trong suốt đời của một chúng sinh thường là khổ ưu nhiều hơn thị lạc chỉ trừ ra chư thiên mà cái số lượng của chư thiên thì ít hơn là các loài sa đọa rất là nhiều ít hơn chỉ uh, bây giờ tôi nói về về về cái xứ xứ nóng cho nó dễ mình lấy cái vá mình cái vá cái mai cái thủ mình thọc xuống đất là một vá một thôi là đào lên biết bao nhiêu chúng sinh ở dưới trong khi một quận một huyện một xã một tỉnh thì chúng thì cái con người mình đếm được nhưng mà mình lấy cái cái cái cái, vá cái thủ mà mình học xuống đất mình mình đào lên mình biết bao nhiêu đặc biệt là xứ nóng đặc biệt là xứ nóng hoặc là ở ở miền tây nam bộ việt nam buổi sáng ra ngoài đồng các vị nhìn thấy cái con bù mắt nó nhiều không kể được nhiều vô thiên lũng nha ừ chưa kể là những loài sống ở trong nước cho nên trong kinh nói cái Phật ngài dạy ta không thấy một cái chủng loại chúng sinh nào mà nó đa dạng phức tạp hơn là cái loài bàn sinh mà trong các cái loài bàn sinh thì cái loài sống ở trong nước trong sinh ấy nó nhiều hơn là người loài sống trên khô trên cạn bởi vì cái các các cái dịch chất ấy, đó là là cái môi trường để sinh sôi sinh sôi các cái chủng loại sinh vật ừ, mạnh hơn là tinh khô tinh gà nha rồi rồi đó là, là một phần tôi nói tổng quát là bà con nghe nghe lại ha thì à, tôi nói không biết bà con có ghi trên bảng hay không đó là ừ, mỗi chúng sanh gồm có hai phần đó là phần danh và phần sắc đó là phần hồn phần sắc thì cái phần danh ấy nó gồm có hai công thức thiện và ác nha rồi thì ở trong cái công thức ác đó nó một cộng 13 cộng 14 ấy thì chính cái 14 này nè nó là cái nền để tạo ra tam độc tham sân si nó là cái nền để tạo ra năm truyền cái sáu truyền cái nó là cái nền để tạo mình nói đến 10 kiết sử 10 phiền não 108 phiền não 1.500 phiền não nhớ nha đó 14 này nó ra hết mấy cái mấy cái thứ đó tứ bọc tứ phối tứ kết tứ phượt tứ thủ thì cũng đều tự ra 14 này ra rồi tất cả cái ác trên đời này từ cái 14 tâm sở tiêu cực mà ra rồi qua tới cái thiện cái 11 cộng 13 cộng 25 ấy thì tất cả cái thiện trên đời đều từ ở trong lấy từ trong con số 25 này ra hết trong đó gồm có 10 ba la mật của nam truyền 6 ba la mật của bắc truyền 37 bồ đề phần đấy, thập thiện đấy, đều nằm hết ở trong ở trong trong trong trong cái bài trong cái 25 này thôi Đấy. mà tu hành là gì chuyện đầu tiên nghe cho kỹ tu hành là gì chuyện đầu tiên là bớt sống lại với 14 mà sống nhiều với 25 đó là nó tổng quát cái thứ hai cái 25 xưa giờ trong dòng luân hồi mình sống ấy là 25 hữu lậu có nghĩa là mình sống thiện ấy thứ nhất là trong ý niệm thần kiến tôi làm thiện tôi đạo đức tôi tốt đẹp tôi hay ho tôi dễ thương tôi đáng quý tôi đáng mến tôi đáng kính tôi dễ gần đấy luôn luôn là như vậy sống trên nền tảng tình kiến thứ hai mình sống thiện với cái ý niệm hiện tại là cầu danh mong người ta biết trong khi đó, rồi cái cái thứ hai là sống trong ý niệm cầu phúc nghĩa là mong cho đời sau kiếp khác thở lai sinh mà được hưởng cái gì mình tạo như, như vậy được gọi là phước hữu lậu công đức hữu lậu còn cái công đức vô lậu nghĩa là bao nhiêu việc thiện mình làm thì chỉ đều nhắm đến một cái cái cứu cánh là không còn thiện ác buồn vui nữa còn còn nếu thành thiện lắm ác mà còn mục đích để mà trốn khổ tìm vui thì vẫn còn nằm ở trong cái thế giới của hữu lậu nhớ nha ừ. cho nên cũng 25 đó thôi nhưng mà 25 đó nó có hai đó là 25 vào rừng và 25 ra rừng con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng nha vấn đề là các vị quay mặt về hướng nào nha vấn đề là quay bằng hướng nào hôm nay các vị nghe pháp học đạo bố thí à, lễ phật à, phục vụ hồi hướng cung kính thuyết pháp và tính pháp tất cả những công đức đó nếu mà chỉ nhắm đến một cái ý nghĩa ba la mật với công đức này sẽ chấm dứt sanh tử không còn phiền não nữa thì đó được gọi công đức ba la mật còn khi thực hiện những công đức ấy mà với cái lòng cầu danh trong hiện tại hoặc cầu phúc trong vị lai thì đó gọi là phục hữu lậu nhớ nha ừ, đó là chuyện nhưng cái chuyện mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì đó là cái, cái nãy tôi có nói là chữ thân kiến ừ. do không hiểu rằng thân tâm này vũ trụ này vốn dĩ chỉ là sự kết nối của các thành tố chỉ là sự kết nối của các thành tố ừ. có một điều á, là do mình sống nhiều với 14 thì những thành tố mà nó cấu tạo nên cái thân tâm này nó là toàn là quả bất thiện còn khi mình sống thiện đó, thì những thành tố đó là nó được tạo ra từ quả lành khi mình sống với quả lành ấy, thì mình sẽ sẽ được hỷ ưu vui, vui tâm mà sướng thân còn khi mà mình sống với quả xấu ấy thì mình sẽ bị khổ ưu nghĩa là cực thân mà khổ tâm nha chỉ vậy thôi và một chuyện quan trọng nữa nghe nghe cho kỹ cho này nghe cho kỹ cho này nói đến thế giới là nói đến hai thứ hạnh phúc và đau khổ mà nói đến hạnh phúc và đau khổ là mình phải nói đến chuyện thích và ghét chính thích và ghét nó mới tạo ra cái hạnh phúc và đau khổ nha do có được cái mình thích cho nên mình gọi nó là hạnh phúc chịu đựng cái mình ghét thì gọi nó là đau khổ như vậy thì nếu mà ai mà lanh nhanh thì biết mình bản gì thế giới được cấu tạo ra hạnh phúc và đau khổ hạnh phúc và đau khổ đó, thì nó lại đi ra từ cái thích ghét thích và ghét đúng chưa mà cái thích ghét nó đi ra từ đâu nó đi ra từ ba cái nền tảng tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đúng là cái này giải thương ừ, tôi giảng xong giải thương lên giải thương vẽ bản tảng dùm cho người ta được không vâng, cha này vẽ chậm lắm vẽ được không vẽ những cái nãy giờ tôi nói vẽ được không dạ, dạ, ok rồi do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà nó tạo ra cái ý niệm thích ghét khác nhau thí dụ do tiền nghiệp mà tôi sanh làm con con thú ăn thịt sống do tiền nghiệp mà tôi sanh làm con con cọp ấy thì khi tôi có được thịt sống tôi thấy hạnh phúc chứ các vị đưa cho tôi con cọp miếng bánh xèo con cọp nó không có thích có hiểu có đúng gì không dạ đúng. Hả? Dạ các vị đưa cho con beo mà dễ xà lách thì thua đúng không dạ và ở trong cái lớp này tôi biết trong lớp này nè trong lớp này tôi không biết ai trong lớp này tôi chỉ biết cái đám bên đức thôi đưa họ dĩa xà lắp thì họ cười chứ đưa họ cái dĩa mà mà mà mà, mà sách là họ khóc đám nó đám ăn chay mà chay chạy chạy giặt ri chạy dạ, gặp nước mắm mà mửa đó <laughs> thì trong khi nó trong khi cái đám còn lại mà ăn không có nước mắm giận mà <laughs> đúng nghe không Việt Nam không có nước mắm là không phải Việt Nam Đấy, mà trong khi có cái đám mà nó nghe nước mắm là nó mửa đấy cho nên do tiền nghiệp mà mình sanh vào chủ loại nào do rồi cộng với khuynh hướng tâm lý và cộng với môi trường sống mà cái thích ghét không giống nhau và vì thích ghét không giống nhau cho nên cái hạnh phúc và đau khổ không giống nhau có hiểu không ta à, mà nếu mà mình hiểu rốt ráo ấy thì hạnh phúc của tôi là do từ cái chỗ tôi thích cái gì ghét cái gì và cái thích và ghét của tôi này là do cái gì do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống do do đó hôm nay phải cảnh giác với những gì mình thích và ghét trong từng phút từng giờ và từng ngày chính những cái thích ghét ấy nó là tham ái nó mới tạo nên cái sở hành cái hạnh nghiệp của mình nghe kỹ cái này thích ăn nho mà không tạo công đức đời sau sinh ra làm loài ăn tạp thích mặt đẹp mà không tạo công đức đời sau sinh ra làm cái loài lè lẹt dinh dúa làm con sâu cũng đủ thứ màu hết cái đúng không ừ. Ừ, đủ thứ màu hết mà làm người cũng vậy làm người là mình thấy là thấy mà làm đàn bà nó tùm lum màu hết trơn còn cái đám cái râu ria của mình thì cái màu nó ít hơn đúng không ừ, nhớ cái đó rồi cho nên là sáng nay mình ôn tổng quát vũ trụ là gì nha mỗi chúng sinh là gì nha và mỗi thân phận nó chỉ mang tính tạm thời thôi con dồi hôm nay có thể là ông Hoàng ngày mai và ông Hoàng hôm nay có thể là con dồi ngày mai nhớ cái đó ở trong đạo Phật không có chỗ đứng cho cái thuyết từ thuyết uh, thuyết trí hóa của sát đặc viên nhớ nha sát đặc viên là từ mấy cái loại tăng tăng tăng tăng, tăng lên bên đạo Phật thì có bên đạo Phật thì chúng sanh luân chuyển luân chuyển luân chuyển từ thấp lên cao đi, đi vòng vòng vòng gọi là sang xa đó sang xa đó chắc cát <laughs> ông ghẻ thì tôi không biết nên anh trai hay mặn ok bây giờ nghe kịp không đó là ôm tổng quát nghe ôm dành vì nãy giờ là ôm hồi nãy giờ nếu mà các bạn để ý á, cho người sơ cơ có cái bỏ túi còn cho cái người internship có cái sườn để mà mốt kèm người ta học cái gì ừ, kèm người ta bắt đầu từ chỗ nào đây xong rồi thì tu tập là cái gì hồi nãy tôi có nói về tôi ôn lại tu tập là gì là bớt sống với 14 bốn tập trung sống nhiều với 25 một chuyện chuyện thứ hai bớt sống với 14 làm sao ở trong 14 cái này bắt buộc phải học nhóm tôi tôi không có chịu nội tôi không có giảng li tiên cái này bớt sống 14 làm sao thế cái tà kiến bằng cái chánh kiến bớt cái hôn thủy tức là buồn ngủ và làm biến bằng cái, cái tỉnh thức bớt cái ganh tị bỏng sẻn bằng cái vô tham và tùy hỷ bớt là bớt vậy đó chứ mình chưa có diệt nổi đâu nhưng mà bớt là mài mòn mà có một pháp tu mà đa phần 99 phần trăm phật tử Việt Nam không có để ý cứ nghe nó tu là nghĩ đến chuyện cao siêu chứ thật ra đó biết mình đang ác là thiện đúng không ta yeah dạ thí dụ như đó giờ mình không biết mình cứ nghĩ là đi vào chùa gặp tăng ni gặp tượng phật mới là tu mà thật ra đó mình ngồi ở bất cứ nơi nào mình biết rằng mình đang tham đang sân biết đây là bụng xỉn đây là ganh tị đây là tật đố nhìn biết mình đang như vậy đó là tu và tôi tôi nói thật lòng của tôi tôi nhìn một người phật tử mà tôi biết họ đang nhìn họ đó bằng một sự khách quan trung thực tôi quý hơn là một người phật tử sáng nay đội cái mâm mà đi vòng vòng vòng vòng dinh y cái chùa mà cái lòng nó ganh tị bỏng sẻn hiểu không yeah. Dạ. hiểu người nói gì hết ngồi nhìn biết mình đang bày hày đó là tu chứ không phải đi tiền ở trên trời nghe kịp không đi tìm mà tu như ông giàu mà cứ gặp tôi hỏi sơ thiền làm sao tôi nói dẹp dẹp dẹp dẹp không có thiền gì đây nó cứ ngồi nhìn mình đang có bao nhiêu con dầu gì đó là là là là còn ghê hơn là đắc sơ thiền nữa mà không tin họ tưởng tôi nói đùa tôi nhìn thấy mình là thôi rình nè giàu hay không nhìn biết mình có bao nhiêu cái dơ nó đang diễn ra đó là tu chứ không phải là sơ thiền tâm thì cái vụ đó dẹp tôi tôi xin chịu trách nhiệm câu nói đó cái vụ mày sơ thiền nó dẹp bây giờ đứa nào đắc tự nó biết nó giấu thế mà nội tu mà muốn khoe là nó chưa có gì để khoe hết nên nhớ câu này trên đời này chỉ có một hạng người duy nhất đáng để có cái đem khoe đó là người nào cái hạng không muốn khoe đó thì cái hạng đó đáng để đi khoe mà nó xui nó đến mức nó nắm muốn khoe nữa khi mà mình có cái lòng muốn người ta biết mình hay thì cái hay mình chưa đủ để khoe hiểu tôi nói không cái đứa giàu mà giàu bao mớ đó, nó còn muốn cho người ta thấy nó, nó, nó xịn nó xài đồ hiệu chứ cái thứ mà nó giàu thứ thiệt rồi đó nó giấu muốn chết luôn có biết cái đó không nó sợ người ta mượn tiền <laughs> nó đơn giản như là sợ cướp giết sợ bị mượn tiền sợ tùm lum hết nhưng cái thứ giàu bao mớ là nó muốn người ta biết nó giàu ở đây người tu và tu thứ thiệt tôi chỉ nói một chuyện đơn giản nếu quý vị an lạc được với pháp môn hơi thở chánh niệm hơi thở nếu quý vị an lạc được với pháp môn đó thì quý vị gặp đám đông quý vị sợ như sợ giặc ở đây có ai tin gì đó không tin thì gặp cũng tin được cái gặp không có cái gì hết mà gặp chứ sao gặp mấy con nghiện nhông nó an như vậy tôi nhắc lại lần nữa người tìm được sự an lạc trong chánh niệm hơi thở người đó sợ đám đông hơn sợ giặc nó cứ thèm nó cái con trên nào dán dắt nó ngồi nó làm mình nó thở tin luôn đi cái thiền hơi thở buổi đầu ấy nó là công phu để nỗ lực nhưng đến một lúc nào đó nó là một sự hưởng thụ nên tôi nói có hiểu nó nhìn nó không hiểu tôi hiểu tụi nó không tôi hiểu sự hưởng thụ không enjoy sẽ một lúc nào đó mình nói là mình sự enjoy chứ nó phải làm hồi đầu mình ráng mình đau muốn chết mình ráng còn lòng mình ráng gọc mồ hôi ok ráng nhưng mà sẽ một lúc nào đó cái chánh niệm trong hơi thở nó là một thứ hưởng thụ chứ nó không phải là một công phu nữa nó là một sự hưởng thụ nhưng mà rất tiếc thì, thì bà con không quen mà nghe nó hơi kỳ kỳ ok rồi như vậy sáng nay tôi nói cái gì tôi nói chung về thế giới về vũ trụ về chúng sinh và cái cái mà tôi chốt lại làm nền cho các bài học sau đó là tu hành là chuyển hóa từ 14 sang 25 đó là nó tổng quát và bắt đầu nó vô nói chi tiết bắt đầu vô nói chi tiết thay thế cái thất niệm bằng cái chánh niệm thất niệm là sự vắng mặt của chánh niệm bây giờ mình lắp chánh niệm vào và có nhiều người nói rằng tôi bận rộn tôi không có thời gian để mà tôi tu tập uh, tứ niệm xứ người nói như vậy là vì người đó không có biết tứ niệm xứ là cái gì tứ niệm xứ không có làm nghe đi kỹ chỗ này pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn chánh niệm không hề làm thay đổi một cái nhịp sống nào của mình mình sống xưa giờ sao mình cứ tiếp tục sống như vậy mình vẫn ăn uống tắm rửa nhưng mà xưa đến giờ mình vừa tắm mà mình nghĩ chuyện khác ngoài ra chuyện tắm mình đang ăn đang đánh răng mà mình nghĩ đến chuyện khác ngoài đến chuyện đang đánh răng đang ăn còn bây giờ là mình làm cái gì mình sống hết mình với cái chuyện mình đang làm hết mình là sao mình làm trong sự tỉnh thức mình biết rõ mình đang làm cái gì chỉ vậy thôi thay giờ xưa giờ mình mình ăn mà cái đầu nghĩ chuyện khác hoặc mình ăn mà mình không biết mình đang ăn còn bây giờ mình ăn mình biết rõ mình đang ăn nó chỉ thay thế giống như hồi xưa giờ mình làm bếp bằng con dao cắn nhựa mà bây giờ mình đổi lên mình làm bếp bằng dao cắn cắn gỗ chỉ vậy thôi nghe kịp không mình không thể nói rằng tôi không có thời gian hồi xưa bây giờ tôi bận lắm cho nên tôi tiếp tục tôi xài dao cắn nhựa tôi xin hỏi các vị mấy bà nội trợ cái chuyện các bị thay đổi cái cái con dao đó nó có làm mất thời gian hơn không có chắc không chắc phải không tức là đó giờ mình xài dao cắn cắn nhựa giờ mình đổi qua xài dao cắn gỗ đúng không thì đó giờ mình ăn mà mình không biết gì hết bây giờ mình đổi lại mình ăn mà mình biết vậy là cái đầu mình luôn luôn làm việc đúng không mà thay giờ đó nó làm cái việc ngoài ra cái chuyện mình đang làm bây giờ nó vẫn làm việc vẫn làm việc một cách nó tập trung vào về chuyện mình đang làm và ở đây những người nào chưa từng học giáo lý chưa từng tu tứ tứ niệm xứ thì nghe cái pháp môn mình nghe rất là kỳ cái bị nghĩ ừ, tôi sống hết mình với cái tôi đang làm với đầu hay thử đi thử đi trong vòng một tuần lễ một tháng thì sẽ thấy có một sự quán chuyển một sự chuyển hóa rất lớn cũng giống như quý vị muốn bớt đường bớt mỡ trong người thì tôi khuyên các vị nên chạy bộ nên à, bớt à, thịt cá ăn nhiều rau cải thì các vị không có tin các vị nghĩ ủa sao mà chạy bộ rồi uh, rau cải rồi uống nhiều nước cái đó sao nghe nó là nó hơi kỳ kỳ nó mất mới sức khỏe cứ thử đi bớt thịt cá lại ăn nhiều rau trái củ quả thường xuyên vận động giữ độ ốc lạc quan hướng thượng thì tự nhiên trong vòng một tháng các vị mới thấy rằng ờ, bác sĩ sẽ cho các vị những nhận xét rất là tốt mà không chịu làm với ngồi lý luận thì nó hơi khó hơi bị khó nha rồi mà cái quan trọng tôi muốn nói ở đây thế này cái này cái cái này đúng là cái này là của lớp intensive nhưng mà tôi lấy ra lấy một chút cho các vị nếm thử thôi cái cốt lỗ của tuyến niệm xứ là quan sát mọi thứ bằng một cái thái độ khách quan Nghe kịp không cái này kinh nói chứ mà tôi nói cái phần ngày dạy hành giả quan sát ở trong đó cái sản với hành giả là chỉ tỳ kheo ở đây tỷ kheo quan sát chính mình như là một người đang quan sát người một người đang ngồi mà nhìn người đứng người đang đứng quan sát người ngồi mà cái bài kinh này có trong Kalama rồi mà rất rất biết là không có đọc có thấy ai thấy cái kinh này không ta tôi mừng cái chỗ là hỏi cái gì cái gì cũng thấy lạ cho nên cái lớp này dạy xuống cái gì lạ rồi nghe kỹ cái này rất là khó vì thường nếu mà không nhắc cái này nè mình quan sát mình từ góc độ chủ thể ở đây không có chủ tất cả là khách hết mà anh thành nói cho rốt ráo không có chủ là gì có khách quan trọng nhất là không nhìn từ góc độ chủ thể là sao tức là tôi đang tham tôi đang sân tôi đang thiện tôi đang có chánh niệm tôi đang có thiền định tôi đang có trí tuệ tôi đang tham nhẫn được mà mình nhìn mình biết là tham đang có mặt sân đang có mặt chứ không phải là tôi đang tham tôi đang sân hai này khác hay giống và trong kinh có, có có một cái kinh nghiệm mình đức phật đi thăm bệnh như thế này ngày ngày thăm bệnh một vị tỳ kheo ngày ngày giải thế này dầu thân có bệnh nhưng đừng để tâm bệnh thế nào là tâm bệnh tâm bệnh là luôn luôn bị ám ảnh rằng tôi đang bị đau cơn đau này đang xảy ra trong cơ thể của tôi trong cái đó mình chỉ ghi nhận rằng cơn đau đang có mặt và nó đang mất đi nó khác phải không cơn đau đang có mặt và đang mất đi nó khác với cái chuyện là tôi đang bị đau cơn đau này đang có mặt trong cơ thể của tôi khác nhau nhiều lắm mà vấn đề không thực tập không thực tập thì không được mà phải có thực tập mới thấm mới, mới thấm được cái này không, để cho nó nghe nó vui luôn cho nên ấy, nhớ kỹ nhớ kỹ cho đó cái chuyện quá là gì là bớt sống nhiều với 14 mãi sống nhiều với 25 và bớt một cách nào bớt cái này bớt cái này là sao bớt cái này nghĩa là nghe cho kỹ khi ta sống nhiều với 25 ấy thì tự động 14 nó bớt chứ, chứ không có phải đi đẻ thằng thằng 14 là mình đập cho nó lễ rồi mình khiên 25 vô không có khi 20 mình sống nhiều với 25 tự nhiên bóng tôi hỏi các vị trong kinh Đức Phật nghe dạy cái này các vị nghe này ánh sáng có mặt thì bóng tối lập tức chứ, chứ không có cần khiên cái bóng tối bỏ ra bên rồi khiên ánh sáng vào đúng không cái chuyện đơn giản là đem đèn vào đi thì tự nhiên là ánh sáng có mặt và bóng có biến mất khi ta sống nhiều với 25 thì tự nhiên 14 biến mất nghe kịp không làm ơn nhớ kỹ cái này khi ta sống nhiều với 25 thì 14 tự nhiên biến mất chứ còn mà mình không có cần phải khiêng phải khiêng cái 14 bỏ ra ngoài khi cái khi cái cái giường ngủ ra rồi mới khiêng cái giường mới vào cái đó là chuyện ngoài đời nhưng mà chuyện trong tâm mình nó phải như vậy khi anh sống nhiều với cái này thì tự nhiên kia nó biến mất những chuyện đương nhiên là thế dạ. và ở đây tôi cũng nói một chuyện nữa rất nhiều và rất nhiều người nói với tôi là trí nhớ họ rất là kém họ nói nghe pháp họ quên họ không có nhớ thì tôi có nói thế này mà tôi hy vọng các vị hiểu cái tủ quần áo các vị đó bỏ bớt cái đồ rách ra thì mới có chỗ trống để bỏ cái đồ đồ mới đồ hiệu vào cái kể không trong tủ treo toàn là đồ rẻ không thì hỏi làm sao mà ba cái Gucci cái Prada mà chỗ nào mình treo này này mấy bà đi shopping biết đó mình làm ơn khi nhất là đi shopping về nhớ liền mấy cái túi giấy ra chứ nhiều khi mấy túi giấy này đút vô còn làm gì có chỗ trống bỏ túi giấy nhưng mà nhớ thì giữ cái, cái, cái hóa đơn món đem để trả <laughs> thì đại khái không có ai trí nhớ tệ hết ở đây không ai trí nhớ tệ hết vấn đề là mình quan tâm cái gì thì tự nhiên mình nhớ cái đó nó giỏi có hiểu tôi dám khẳng định trí nhớ của các vị ở đây không có ai kém tôi hết tôi tin chắc như vậy mà tại tôi quan tâm cái gì tôi nhớ cái đó nhiều giờ các vị không tin tôi nói cho nghe trong tất cả những người quen các vị các vị cũng biết có còn nhớ những chi tiết về về từng người quen không ví dụ như là ờ, Hào người ở bên Sydney Hào có tám chị em người chị lớn lấy chồng đi vậy rồi bây giờ đang cặp với ông khác chị ba đã về Việt Nam làm ăn chị tư giờ qua Mỹ lấy chồng chị năm qua Nhật rồi chị sáu mới sinh hai đứa con mà có đứa sinh đôi ví dụ như vậy hiểu không thì tất cả những cái đó các vị nhớ hết phải không và chính vì mình quan tâm cái đó cho nên khi mình học đạo cái đầu của nó đầy nó không có chỗ nhét cái đó vào chứ thật ra trí nhớ ở đây không ai kém ai tôi tin như vậy dĩ nhiên ngạ nan cũng nhắm đụng tới chứ còn tôi đang nói cái đám mình ở đây nè đám mình bầu ở đây nè là không ai kém ai cái vấn đề là mình quan tâm cái gì thế là cái tủ của mình đựng cái gì cái tiểu thừa là gì tức là tự sống bằng cái đầu mặc cảm tự ti khi ta quan tâm cái gì thì tự nhiên là sống sống nhiều về cái đó rồi tự nhiên hả mình sống gì với cái tào lao thì mình tự ti thôi mình tự ti mình tự vui hết là mình đã đưa xuống cái là mạ khô giống túi tiêu nhai và chúng là do mình chứ không chúng ta không có nên mặc cảm chúng ta phải phải có niềm tin thế này ngay bây giờ ông là ông thầy ông là ông sư mà ông giảng cho mình nghe nhưng mà kiếp vừa rồi hoàn toàn có thể mình là ông thầy mình ngồi trên ông ngồi dưới mặt mình cái gì cái tin gì đó luân hồi mà luân hồi có một câu một câu, câu chuyện thế này có một vị thánh ngồi trên núi với một đứa đệ tử ngày đang ngồi cái ngày công chuyện này có nghe ngày nhìn cái đứa này mỉm cười đó. thì đệ tử nó hỏi có chuyện gì sư phụ nói cho con nghe vì sao sư phụ mỉm cười thì sư phụ nói là ôm kẻ thù trên tay lấy chân đạp mẹ và lấy đũa gấp thịt cha thì ta nhìn cảnh đó ta cười thì học trò nói sư phụ nói rõ hơn sư phụ mới nói này có mấy cái nhà mà dưới núi đang bốc khói khói chiều cái nhà nó trước đây đó là nó gây lộn với hàng xóm gây gỗ hàng xóm chỉ vì một cái ranh đất mà nó gây nó gây nhau nó gây như là thù giết cha vậy đó thì cái thằng hàng xóm nó chết thì trong kinh nói đó, chúng ta có hai cách để chúng ta đến với nhau một là do oan trái ghét chúng ta thể đến với nhau chúng ta cột nhau hoặc cho thương nhau chúng ta cũng đến với nhau cũng có tin gì đó không cho nên mới có trường hợp lấy cưới nhau để về làm khổ nhau hoặc cưới nhau để về làm cho nhau hạnh phúc cho nên chúng ta hoặc như đề mình đặt ra nhé ổng gắn kết với đức phật bằng lòng quan trái cho nên chúng ta có hai cách để chúng ta đến với nhau ghét nhau mà ghét sâu đậm cũng đến với nhau miễn là cái cái hạnh nghiệp nó tương đồng cái ác cái thiện nó tương đồng là đủ đẳng cấp là mình đến với nhau thì cái ông hàng xóm đó ổng ghét này quá khi ổng chết ổng mới đầu thai vô mà ổng ổng ổng ghét hàng xóm thì ổng lại đủ phước để làm người cho nên là ông chết ông sang vô làm con của ông ông mới gây lộn mà khi mà làm con thì ông này vẫn bọc con mà bọc thì cha mẹ của ông này là cái ông mà có con á bà mẹ chết rồi do tâm thương ái luyến con có sao làm con chó trong nhà còn người cha thì chết làm con cá ở dưới cái ao sau sau nhà thì đứa con nó lúc nó vớt con cá lên nó đâu biết là cha nó thì nó lên nó vẫn làm thức ăn đúng không Đấy. còn con mẹ người mẹ thì làm con chó trong nhà đó. thì nó đang ăn miệng chó chậm chậm nó lấy chân đạp nghĩa là nó đạp mẹ nó và nó đang lấy đũa nó rỉa thịt cha nó mà trên tay nó đang bồng kẻ thù thì vị thánh đó, không phải ngày ham vui đâu nhưng ngày cười để có cớ để cho học trò nó hỏi đang ngày nóng cho nên ngày nói là ta cười là vì ta thấy cái tội khổ luân hồi ôm kẻ thù trên tay lấy chân đạp mẹ và lấy đũa gấp thịt cha là như vậy đó trong dòng luân hồi ok quý vị có thể không tin những đó nhưng mà ờ, lấy từ góc độ khoa học thì tôi thấy chuyện đó rất là bình thường tức nghĩa là uh, trong một cái sự kết nối hợp lý thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra ví dụ như chỗ nào có rong rêu, chỗ nào ờ, có hoa cỏ hãy có đủ điều kiện để rong rêu nó có mặt và các người cũng phải đồng ý với tôi cái chuyện tôi nói rất là nhiều lần có những vùng đất có những loại cây mà nó chỉ hợp cho một số vùng đất nào đó có đúng không ví dụ như cây nước cây mắm nó, nó mọc ở dưới nước một cái gì là cây nó mọc trên trên, trên, trên vùng sỏi đá có những loại cây nó phải mọc ở cái vùng đầm lầy có những loại cây nó phải mọc mọc ở trong lá khô cỏ mục đại khái như vậy thì duyên nghiệp chúng ta cái môi trường thích hợp thì mấy cái đó nó nảy sinh ra và chúng ta phải nhớ cái này cái đầu óc của mình mình học khoa học giỏi cái máy mình cũng phải nhớ cái này một vật chất nó có vô số hình thức để nó tồn tại chứ không phải chỉ có một tôi nói cái này rất là nhiều lần các vị còn nhớ chẳng qua là chúng ta có đủ cái khả năng để nhận biết nó hay không ví dụ như đây ai học vật lý thì biết có những cái tần số âm thanh mà lỗ tai của người nghe không được tôi biết cái đó không và có những thứ ánh sáng mà mắt thường không thấy được đúng không điều đó không có nghĩa là nó không có nhớ cái đó cho nên tôi không buộc các vị phải tin Phật tôi không có buộc tôi không có quyền buộc Phật cũng không có khả năng buộc các vị phải tin Phật phải tin lời Phật phải tin giáo lý tôi không... nhưng mà tôi chỉ nghĩ chuyện nhỏ thôi những gì ta không thấy thì đừng có ẩu tả phán lại không và trong một cái đầu óc khoa học phải nhớ cái câu thần chú này muốn bác cái gì phải có bằng chứng mà muốn tin cái gì cũng phải có bằng chứng tôi hay kể hoài cái chuyện mà tôi giảng ở Việt Nam có một ông thiếu tá ờ, cách mạng về hưu đừng nhớ cảm ơn thì ông ông, ông tôi, tôi giảng xong thì ông xuống hỏi tôi ông nói là thầy chứng minh được có địa ngục tôi theo thầy cái tôi nói tôi không chứng minh được nhưng mà nếu ông chứng minh là không tôi theo ông hiểu không ông đồng thì chứng minh là có đừng theo tôi nhưng mà tôi không làm được nhưng mà tôi chỉ xin ông chứng minh là không tôi theo ông mà tôi nhìn ánh mắt ông tôi nghĩ là ông chắc là tối đó về cũng suy nghĩ nhiều cho mình phải cẩn thận với đó. cho nên mình tưởng là mình mình dân kiến thức nên tôi không có tin uh, kinh điển lời Phật cái đó mê tín gì đâu thì thầy bà bài tào lao đúng mấy câu nghe cũng sang đó. nhưng mà nhớ cẩn thận cái này vì đâu anh không tin anh không tin là vì anh không tin nó có hai cách không tin nghe kỹ cái này có hai cách mà mình không tin một là mình tìm được bằng chứng để xác định nó không có và trường hợp thứ hai mình không tin là vì mình không tìm được bằng chứng để xác định nó có hiểu không cho nên nhớ cẩn thận cái đó nha ừ, và ông Socrates nó nói cẩn thận không bao giờ thừa cho nên sáng hôm nay bài học rất là ngắn thôi ngắn thôi tôi ôm cho quý vị biết khái niệm của của kinh Phật nói về thế giới là sao có vô số cái ổ ếch nãy nhớ ổ ếch nó trôi nổi và trong kinh Đức Phật là lưu ý mình chỉ biết là mình là chỉ là một cái con lúc nhúc trong ổ ếch đó thôi và ngài không nói con gà có trước cái trứng hay cái trứng có trước con gà mà ngài chỉ nói rằng muốn có con gà thì cần có cái trứng mà muốn có cái trứng thì cần có con gà ngài cho biết gì đó ngài cho biết vì đâu con có cái tấm thân sanh tử này và vì đâu có nước mắt và vì đâu có nụ cười nếu con muốn có nước mắt thì con phải lắp lắp lắp lắp ra sống nhiều với 15 còn nếu con nếu mà muốn con muốn có nụ cười thì sống nhiều với 25 nếu con muốn sống với nước mắt thì con sống nhiều với 10 14 và sau cùng ngày kèm cái câu cuối mới ghê cả 14 25 đều đều, đều, đều dọn cái câu cái câu thứ ba mới ghê câu thứ nhất muốn sống nhiều với nước mắt đây 14 muốn sống nhiều với nụ cười đây 25 nhưng mà ta nói cho con nghe cả hai thứ này trong dòng luân hồi nó đắp đổi cho nhau con 25 một lúc nào đó con sẽ quay về với 14 và con 14 một lúc nào đó con sẽ quay về với 25 vì sao vì trong dòng luân hồi cái môi trường sống nó đẩy đưa con bla bla bla bla bla và tôi đã nói rất là nhiều lần trong dòng luân hồi mỗi người chúng ta giống như một cái trái cầu tuyết còn nhớ đó không tuyết à, nó cứ lan nó lan mà mỗi lần nó lăn như vậy nó cuốn cho nó những cái chủng tử thiện bất thiện thiện bất thiện thiện bất thiện mà có một điều có một lúc nào đó nó nó cuốn nhầm cái hộp bồ đề hộp hậu trầu hậu cái chủng giác ngộ mà chúng ta lăn rất là nhiều kiếp mà chúng ta chưa bao giờ cán nhầm cái hộp bồ đề cho nên khi Phật ra bao nhiêu Phật ra đời người nhìn không thấy hộp nữa hết rồi ngày cho qua luôn <laughs> trong khi ngày nhìn này não với vô não không dạ, dạ. cái ông bằng cướp miệng ngày nhìn thấy có hộp bồ đề thế là ngày xuất hiện ngày đem vẫn về nhớ nhớ gì dạ, đó dạ. còn như mình đó là mình là ông vua mình là hoàng hậu nhưng mà ngày nhìn thấy chữ to nữ tao lao tao là mắt mèo không rồi trời đi nó qua đi luôn biết mắt mèo cái quan trọng mình học đạo để mà mình kiếm một hai hộp mình bỏ vô luôn cái trái cầu của mình á đặng chi phật ra đời ngày biết ngày lấy cái hộp đó ra tại ngày tưới tẩm rằng cho mình mình mình mình chứng đạo và đây này cái ngày thấy có rất nhiều rất nhiều người đến gặp ngài nhưng mà ngài nhìn vô cái trái cầu nó cảm thấy không thấy cái hộp bồ đề ngài lấy chỉ thấy mắt mèo không okay. cho nên uh, những gì tôi dạy hướng dẫn các vị tôi chỉ mong một chuyện thôi tôi chỉ cấy vào trái cầu tuyết mới bị mấy cái hộp các vị có thể không tin nhưng mà cái quan trọng nhất là trong kinh nói sau này khi mà có thể nghe được chút này các vị gặp một vị khác biết đâu quý vị nó tưới tẩm những gì các vị nghe bây giờ hoặc là kiếp sau gặp một ông thầy khác hoặc sau nữa gặp một một vị phật gần nhất là phật di lạc khi ngày ra đời thì ngày nhìn các vị ngày biết có cái học như thời phật có một lần đó mỗi khi thế tôn đi đi khất thực rất là sớm đi chung với chư tăng nhưng hôm ra đức thế tôn cố tình đi đi bác đi bác trẻ biết đi bác bữa đó ngày cố tình là đi trễ cái là cận giờ ngày mới đi thì hai có hai vợ chồng già họ gì họ dọn cơm rồi họ sắp ăn thì thấy người ông bác này đứng trước nhà thì hai vợ chồng mới đem cơm ra để cho bác cái ngày thì người đang ôm bác này họ đem cơm ra thì mỗi khi ngày mở nắm bác hôm nay họ đi tới ngày lấy tay ngày chặn mà họ nhìn vô đâu họ thấy trống lỏng quá hết họ nhìn vô thấy trống lỏng mà để vô thì ngày chặn thì tiếng Bali cái đồ ăn là phích khác phích khác cái trường hợp gì bh ừ. thích khá là đồ ăn mà thích khú là người sinh ăn thì ông mới hỏi nhà thế này thích khú mà sao chê thích khác hiểu không thiết khú là cái là, là tỳ kheo á với tỳ kheo mình hiểu cao siêu thiết khú cái người ăn xin ông, ông hỏi ngài chứ tại sao thiết khú mà chơi thiết khác ăn xin tại sao chơi đồ ăn thì ngài trả lời thế này chỉ thiết khú nó không có không chỉ có nghĩa là nó còn nghĩa nữa người nào hiểu được cái cấu tạo của mình đó là danh sách thì người đó mới xứng đáng được gọi là phiết khú mình nghe rất là kỳ đúng không thì ông bả vừa nghe xong ông bả chính ai ana hàm liền hai vợ chồng vì sao vậy là vì đời Phật ca diếp tức là một vị Phật quá khứ hai bà đi chùa cứ nghe mấy ông thầy cứ giảng danh sách danh sách nghe hoài không hiểu gì hết mà chỉ nhớ chỉ biết mơ hồ thôi danh sách là hai thành tố tạo tạo nên cái cục này chỉ nhớ nhiều thôi danh sách là hai thành tố tạo nên cái cục này tạo nên cái cục buồn vui thiện ác này là do danh sách chứ gọi hết mà ông bà chỉ nhớ có bao nhiêu thôi chỉ nhớ được một phần trăm bài giảng sáng nay thôi rồi cứ luân hồi nhiều đời ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra ta ra, ta ra. rồi cứ, khi phật ra đời nó phật nhìn cái nhìn cái nhìn cái mặt ông bả nhận biết là ông bả cái hộp đó bây giờ nó đã tới lúc nó, nó ra mầm rồi cho nên ngài mới đem cái cái câu ra ngài trả lời ngài cố ý ơ mình bác đến đứng trước nhà cố ý từ chối bữa ăn nhưng mà cái vị biết này còn ứa nước mắt nữa cái bữa đó ngài nhịn đói biết không bây giờ chỉ phật không có đi bác hai lần cái vụ bữa đó coi như xù bữa đó tôi như đó chứ gặp như mình thì mình nếu mà mình như với với với tôi tôi có thương lắm thì tôi cũng tưởng tới tôi ăn tác thì ở nhà tôi kêu tôi tưởng nó nấu nguyên ngồi cà ri nhà đâu nhưng mà không nghe thì không khi nhà ôm ờ, bác như vậy có nghĩa là bữa đó nhà nhịn chứ mà không đi bác hai lần nhớ nha không có đi bác hai lần ừ, cho nên thương được mà xuất thân ngày nay là một ông vua mà khi thành phận rồi sống như vậy đó vì chúng sinh có những cái lần mà ngài đứng cái chân cho người ta chửi chửi xong rồi đó ngài trả lời cho người ta trở thành phật tử và bữa đó ngày đói như có một lần ngày đi bác ngày đi ngang một cánh đồng gặp cái ông ông đang đi cày ruộng đó. thì ông nói ông nhìn ông ngừng cày ông nói, ngày nào ông đi sinh hết xét dốc vậy mà không biết làm kiếm ăn cái này nói không không phải ngày nào cũng sinh ta chỉ sinh một đời này đó thôi thế là ngày mới động bài kệ đời này sang đời khác phàm phu mãi sinh tử đời này sang đời khác nông phu mãi cày ruộng đời này sang đời khác người lành được sanh thiên đời này sang đời khác người ác bị sao đọa chỉ riêng bậc hiền thánh không đời này đời khác ông nghe vậy ông ông buông cài xuống ông nói thế tôn đến đây là vì con đây là bữa cơm trưa con đem theo con ăn bữa nay con xin dân như ngài phật nói chứ phật không ăn cái gì do mình nói ra mà có đói nữa chỉ vì độ một người như vậy đói nhưng mà không sao ừ, hóa duyên phận sự phải hành dù không vật thực tâm lành vẫn vui pháp hỷ thiền định có rồi tâm luôn an lạc như trời phạm thiên nói vậy thôi chứ ngày về để cái tay gì một phát là nó đã hơn mình ăn cơm ừ. để tay cái là nó, sướng hơn mình ăn cơm nhiều ừ. trong kinh đến sức khỏe này rất là tốt là ngày dưỡng thận bằng cái đó bằng cái để tay vậy này nhưng mà ngại chứ mình có hết để cũng đói trưa nay trưa nay nhà bếp là nấu kêu sư lên sư để vậy đi sư rồi bán thị chuột chắc cả đám luôn sư lên sư để vậy đi sư rồi thua luôn rồi kiếp lắm cho nên đi nghe kỹ chỗ này chính vì không hiểu những gì sáng giờ tôi nói chính vì không hiểu những gì tôi nói sáng giờ cho nên nó mới này nó mới nảy ra cái chuyện không biết rằng mọi hạnh phúc và đau khổ đi ra từ cái tích ghét mà không biết rằng mỗi thích ghét này đi ra từ tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống khi không biết những điều này khi mà gặp được quả lành thì mình cứ cắm đầu vào đó mình hưởng như con bò khát nước cái này ví dụ trong kinh nói khi không biết gì hết thì gặp cái cảnh cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái cảnh đời mà vĩ đó sắc thinh khí bị xúc đó, mình cắm đầu cái đó như con bò khát nước và khi mình gặp cánh bất toại đó thì mình giống như con bò cắm đầu vô cái lu nước muối giải khác bằng nước muối nhưng có nghĩa là chúng ta chạy trốn cái khổ này bằng một cái khổ khác có đúng vậy không và sẵn này tôi nói luôn trong kinh nói này mới ghê này. không hề có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cái đau khổ có câu có hiểu này không không hề có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ nghĩa là sao đói ăn ừ, là hạnh phúc nhớ thương gặp là hạnh phúc ngứa quá gãi là hạnh phúc mỗi lưng quá được nằm là hạnh phúc khát nước quá đừng uống là hạnh phúc như vậy tất cả những hạnh phúc trên đời này nó đều là giải pháp cho đau khổ chứ không hề có hạnh phúc có đó it have it have no any happiness but resolution dĩ nhiên người không học đạo nghe câu này rất là kỳ nhưng mà nó tất cả hạnh phúc của chúng ta ví dụ như không có khát khát mà rót thì không thấy hạnh phúc mà cái thứ mà đang khát ấy, bây giờ tôi mới nhớ ở đó mình Việt Nam trên đời này nếu ai hỏi tôi cái nước gì ngon nhất tôi sẽ nói đó là trà đá Việt Nam đang khát mà nó đem đi trà đá mà có một lần tôi chứng kiến mà tôi thấy cảnh họ làm trà đá tôi hết uống luôn nó đi vô bình bình bình bình như này tới lúc nó bán hết cái nó nó dòm dòm ai nó ra làm sao nó <laughs> nguyên cái cái cái ca cái cái show cái ờ, cái ống nó pha hồi rằm tháng 8 năm ngoái đó giờ nó rót vô rồi nó bỏ đá rồi nó còn cột nó bán tiếp có biết cái đó không mà trên đời không nước nào ngon hơn đá Việt Nam hết nó pha nước cống uống vẫn ngon thì mình đang khác đấy đậm đá mọi vô thì tôi nói hơi quá nhưng thật ra nước cống uống vẫn ngon nếu có nước đá nó giống như mấy người thích ăn ăn ăn ăn ớt hỏi tại sao thích ăn ớt bây giờ nói nhà nghèo á ăn cái gì cũng dở có ớt rồi nó cay nó ráng lùa cho nên hạnh phúc và đau khổ nó là hai cái mặt của một đồng tiền vì không hiểu chỗ này cho nên ta mới gọi đây là hạnh phúc đây là đau khổ thật ra không có đau khổ thì không hạnh phúc không có đau khổ cũng hạnh phúc cho nên tôi kinh nói không có dục ái thì không có sân không có đam mê trong trong sắc sinh cái bị xúc thì không còn bất mãn mà hãy không bất mãn thì không cái cái nó hai cái nó đi đi chung nhau hãy còn ở đâu có dục ái đó có sân ở đâu có sân nó dục ái đây chính là lý do vì đâu dục ái và sân luôn luôn được kể thành cặp thí dụ như nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân đúng không tam quả dứt hẳn dục ái và sân đúng không muốn chứng sơ thì phải vắng mặt vụ ái và sân có đúng không ta có đúng không năm tiền năm tiền năm tiền yeah yeah dạ, nhớ cái đó cái đó, rất quan trọng Vì sáng nay tôi muốn cho bà con một cái nền để bà con biết mình học cái gì thì sẵn tôi ông lại luôn toàn bộ cái giáo pháp Đức Thế Tôn giảng dạy trong 45 năm gom gọn lại nằm ở trong 37 bộ đề phật. nghe 37 nó nhiều quá nhưng mà coi kỹ lại đó thì 37 đó chính là bát chánh đạo bà bà bảy nó nói gọn lại là bác chánh đạo mà bà bà chấp bác chánh đạo nói gọn lại là tam tam học tam học yeah cái là 37 còn là bao nhiêu đó thôi cho nên trong kinh nó có một vị tỳ kheo già đi thích phật cũng thương phật kính phật đi vào siết gia mà vô thấy tỳ kheo giữ mấy trăm giới ngán quá sợ không nhớ giới thì không làm tỳ kheo được vào lại phật sinh hoàn tục thì phật hỏi vì sao muốn hoàn tục nó nhớ giới nhiều quá nhớ không hết vẫn nói thôi ngươi trường hợp đặc biệt ngươi giữ ba giới thôi đó là thân khẩu ý thôi thân sắp làm gì khẩu sắp nói gì ý đang nghĩ gì thì biết rõ như kiểm soát ba cái đó thôi. thì trong tích tắc rồi bị này chính là nghe kiểu không có nó có bài kinh đó nhưng mà mình đừng nghe như vậy rồi mình bỏ hết mình giữ ba giới rồi mình, mình giữ không giống hỏng cái đề là mình giữ không giống hỏng rồi, rồi, rồi, mình thành atula đó thành a la hán nhớ cái đó cho nên nói rộng là 37 nói gọn chỉ còn là tam học thôi và khi học anh tiền, tiền đàm là mình học 14 thì não mình chia ra thành 14 và tất cả phát triển mình chia thành ra là 25 nhưng mà gom gọn lại đó thì chỉ là vô tham vô sân và vô si vô tham là không có dính mắc đam mê thích thú cái gì vô sân là không bất mãn chống đối đối kháng cái gì và vô si là gì vô nghe cho kỹ cái này à vô si trong ra thì làm nói vô si là gì cụ sư là biết rõ mọi hiện hữu ở đời là khổ thứ hai biết rõ bất cứ đam mê nào cũng là đam mê trong khổ và tạo ra cái khổ khác thứ ba biết rõ rằng à, muốn hết khổ thì không có đam mê trong cái gì nữa và cái thứ tư ba nhận thức đó cộng lại chính là con đường thoát khổ thì hãy còn kẹt trong mấy cái không biết đó, đó đừng gọi là si nghe kéo không thì cái này dĩ nhiên trong bài giảng đầu tiên hôm nay có nhiều bà con sơ cơ ừ, vì sẵn là tôi nói luôn các vị thấy không đi đi, đi theo đạo mấy chục năm mà không học mấy giáo lý này thì nghe mấy cái này nó như dịch nghe sập vậy đó cho nên là khi giảng đạo mấy người em mấy ông giảng sư mặn mặn giảng phật tử ông cứ thèm ăn mặn có nhiều người giảng mà ông phật tử mà họ cứ thèm muốn vịt tìm bởi vì họ thấy đang giảng cho cái bài dịch nước đổ đầu dịch Rồi có lúc giảng phật tử họ thèm ăn phở bò với nhìn cái thở này có người khi giảng phật tử thèm món phô ma này <laughs> chính cái vị xuống chứ ăn mặn chứ không ai thì bây giờ giảng họ thì thèm dịch tìm mà bởi vì nó giống như nước đổ đồ dịch chứ đó và tôi có nói hoài à, Việt Nam mình có hai câu mình nói gì mình tao không hiểu nó nói nước đổ đồ vịt và nước đổ lá môn thì khi mình giảng phật tử mình thấy giảng họ không hiểu thì mình làm sao đầu vịt muốn cho nó thấm nước thì đổ bằng nước sôi mình lá môn muốn cho nó thấm nước thì làm cho nó dập cho nên chửi cho dữ dữ vô vậy sáng nay các vị đại khái nhớ tôi nói cái gì phải không à, đại khái bạn đã không nhớ hết nhưng mà tôi mong là khi tôi đứng dậy tôi về bà con học nhóm với nhau ôn lại nhé ôn lại ôn lại vũ trụ được cấu tạo ra sao mỗi chúng sanh được cấu tạo ra sao và hành trình tu học mỗi người thật ra là gì đó chính là thế chỗ 14 bằng 25 14 đó chính là gốc của tất cả những cái pháp thiện thuộc thân thuộc tâm thuộc, uh, hoặc là thuộc thân khẩu ý còn 25 đó chính là cái nền của tất cả pháp lành từ ba la mật cho đến 37 bộ điều phần và trước khi ra lớp tôi chốt lại câu này cái câu này tôi nói hoài tôi nhắc rất mà tôi quên luôn giáo lý phải học nhưng mà khi mà đưa vào hành trì sẽ có một lúc bà con quên sạch những gì mình đã học chứ không phải khiên hết mấy cái bài số 5 số 8 14 25 này khiên vào để hành thiện phải học cho biết rồi sẽ có một ngày các vị quên sạch những gì mình đã học nhưng mà mình lại là làm đúng gì mình đã mình mất mấy năm để lấy bằng sĩ mình đã nghĩ rồi nó mình mình ăn uống mình đi chợ chế biến thức ăn bằng cái đậu vùng dược sĩ nhưng lúc đó cái kiến thức mỗi lúc mình nấu ăn mà đâu có xài kiến thức của mấy năm trời đúng không nhưng mà mình vẫn làm đúng với những việc học trong mấy năm đúng không hiểu không chứ không phải là mỗi lần nấu ăn mà khi mấy lần vô đầu mình lúc mà đang nấu nhưng mà lúc mình vẫn nấu trên cái nền của mấy năm như cái người nấu ăn giỏi họ học nấu ăn học trong vòng 8 năm thì khi mà họ chỉ luộc rau thôi họ vẫn luộc bằng cái kiến thức của một người đầu bếp giỏi nhưng mà có điều hỏi lúc họ không cần nhớ như họ học trong 8 năm nhưng họ vẫn luôn sao mà cái rau đó nó giòn nó xanh mà nó vẫn chín tôi ví dụ như các việc tôi có một kỳ một món luộc đậu luộc, đậu đũa mình rất là tập đặt đó là nấu nước sôi thiệt là sôi bỏ đậu vào lấy ra liền cho miếng muối và cho miếng dụ liêu lên sóc sóc sóc cái cái cái miếng đậu nó vẫn xanh vẫn giòn mà nó chín biết không bộ liu làm cho nó béo mà muối làm cho nó hơi đã hao cơm mấy cái đó là phải học có biết cái cách luộc rau cho nó nó giòn nó xanh biết không mấy cái đó mình mình có thể mất rất là nhiều thời gian nhưng mà lúc lúc mình làm á mình không cần nhớ ai đã dạy cho mình mình không nhớ cái, cái lý thuyết nhiều mình chỉ làm đúng như những gì mình học tự động vì anh thì cũng vậy sẽ có một ngày mà con nghĩ thế này thở trong chánh niệm ra biết vào biết đang thở như vậy biết rõ mình đang thở ra với tâm tham đang thở vào với tâm tham đang biết mình có tâm đố kỵ đang biết đây là bụng xỉn biết rất rõ và lúc đó ba có mấy con số 15 18 23 dẹp chỉ biết cái gì đang có mặt và biết niệm xứ là gì biết niệm xứ tức là nhìn rõ cái gì đang diễn ra tại đây và bây giờ không suy nghĩ không đánh giá có nhớ không thiền là đại kỵ suy nghĩ chỉ biết rõ cái gì là được rồi nghe kịp không trong kinh nói thế này giống như người ta đang cưa gỗ đó thì người ta không cần nhìn xung quanh người ta chỉ cần nhìn cái chỗ cái cái chỗ lưỡi cưa nó cứa vào gỗ thôi hiểu không chứ, chứ, chứ còn mà lúc mình không có cần phải nhìn phía này nhìn phía kia gì mình chỉ nhìn ngay cái chỗ này mình đang cưa nhìn cái, cái, cái lưỡi cưa nó có cần đem ra để mài thêm hay không chứ vậy thôi để mình phải nhìn cái lưỡi cưa thì anh thì tứ hùng xứ là đơn giản như vậy cứ biết rõ biết rất rõ nó có những cái từ gọi là thắp sáng hiện hữu ừ, hay là chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là biết rõ cái gì đang diễn ra chỉ vậy thôi nghe nó rất bình thường nhưng mà um, đó chính là cái hành trình dẫn đến giải thoát là tại sao vậy nhìn khi mà nhìn rõ cái gì đang diễn ra ta sẽ thấy được rất là nhiều chuyện thứ nhất thứ nhất biết rõ rằng mọi thứ đang vô thường nó nó bây giờ nó không phải là cái trước đây và cái bây giờ nó một, một, một, cái mà lát nữa nó sẽ không giống như cái bây giờ nó chỉ giống nhau chứ không bao giờ có cái là một similar not the same nhớ cái cái câu này cứ phải xăm lên trán xem là nó sẽ cái là mọi thứ nó diễn ra có thể là giống nhau đó nhưng mà nó là nó khác nhau không có cái gì trong ngay đi đàm nói không có cái gì tồn tại quá một sắc nè và muốn tu tập thì phải học giáo lý học để biết biết xong rồi khi mình đưa vào trong mình vận dụng ở trong thực hành thì nó quên hết tất cả và nên nhớ cái này cái này tôi nói chắc các vị bị sốc tại sao kinh điển nhiều quá gì do mình do ai giáo lý gồm lại có có chút xíu không nhưng mà vì trên đường hoàng pháp đức phật gặp quá nhiều cái cái cái, cái gì cái căn cơ khác nhau cho nên mở mỗi người ngày có cách nói khác nhau nghe kịp không chỉ dạy nó canh chua thôi mà gặp tèo là nói khác gặp tí là nói khác nghe kịp không thế là nó đâm ra quá nhiều công thức canh chua mà thành ra gom lại thì chỉ bây giờ mình có cần ờ, giải làm chút nữa ok cái, cái, cái cục này để yên đây là chắc mình tắt nhiều khi mình giỡn lộn cho người tưởng mình giỡn <laughs> Nãy giờ sư gõ dữ quá sư đồng ấn biết rồi <laughs> các vị có nghe có, có nghe tôi nói đùa không mình giỡn nhiều quá để người ta biết người ta biết mình giỡn hay là người ta tưởng mình giỡn hai cái khác hay giống ừ. mình tu cuối đầu mình không giáo lý tất cả những cái biết mình đều là tưởng khi chứng đạo cái biết nó thành ra là biết có phân biệt được cái này không tiếng mỹ là I think và I know hai chữ này khác nhau ừ. khác hả I think là tôi nghĩ là tôi tưởng như vậy tôi tưởng của tôi nghĩ nhưng mà I know là tôi biết khi không học giáo lý mình toàn sống với tưởng thôi thật ra nếu mà giáo lý mình học đúng nguồn ấy thì thời gian mất không có nhiều và mình học được bao nhiêu là mình đem vô mình xài liền liền tại chỗ nghe kịp không có một cái hiểu lầm rất là lớn người phật tử mình là lý thuyết và thực hành tách rời ra thật ra ở đây ai có đi học nấu ăn và học may vá chắc biết từ cái lý thuyết chỉ có thực hành nó cách nhau một sợi tóc tôi nói đúng không Hả? yeah ví dụ như à, bữa bữa nay tôi tôi chỉ về cách vị cách vị kết các loại nút các nút và nút vải đúng không nút bao á nút vải nút bấm nút cài tôi vừa tôi vừa nói xong cái vị đưa bằng máy cái vị làm được không yeah. tức là cái khoảng cách từ lý thuyết và thực hành gọi là tôi chỉ nói cái cách là làm canh chua sao cho nó nó ngon ví dụ như có một cái kiểu có một nồi canh chua mà tôi chưa từng thấy ai nấu này cái trái thơm á xay nát ra thử một lần đi ăn khùng á vợ dạ, vợ dạ, anh đi nấu phải không trái thơm á các vị làm thử đi đừng có sắc miếng xay nát ra nấu canh chua tuyệt vời